Hiện tại mình đang đứng ở đường Nguyễn Khoa Chiêm, một bên của trường đại học ngoại ngữ Huế. Thì hiện tại như các bạn quan sát những cột khói phát lên từ ngọn núi Tam Thai, uh, nơi mà đám cháy diễn ra cách đây khoảng hơn một tiếng đồng hồ. Khu vực rừng ở đường Hồ Đắc Dĩ lại tiếp tục cháy sau ờ, những ngày vừa qua. Sau 5 ngày thì đã có 3 vụ cháy liên tiếp. Hiện tại lực lượng chức năng đã phần nào khống chế được ờ, khu vực cháy. Hiện tại là ở hiện trường theo như mình đếm được thì có ba chiếc xe cứu hỏa đang làm nhiệm vụ. Lực lượng chức năng đang tích cực dập lửa. Theo như mình quan sát thì ban đầu có 3 xe chữa cháy và bây giờ là đã 4 xe thì cả cả một chiến sĩ đã tích cực phòng cháy cháy công với sự phối hợp của người dân. Dạ. Điều nếu mà theo một tình hình đi chắc thì phải nói chung là phải điện rừng được hơn rồi. Dạ chưa đang 1 ờ, giờ 55 theo như một số ờ, thông tin từ người dân thì đám cháy này có thể đã xuất hiện từ lúc 12 giờ trưa ngày 10 tháng 7 và kéo dài gần tới 2 giờ chiều. Như các bạn có thể thấy đám cháy đã làm kể toàn bộ lớp thực vi bên dưới nó cháy hết rồi. Tuy đám cháy đã được dập tắt nhưng mà hiện tại nhiệt độ ở đây vẫn rất là nóng, mình tỏ mồ hôi liên tục. Thì ờ, có thể thấy các lực lượng chức năng, các chiến sĩ ờ, dập tắt lửa nãy giờ rất là vất vả. mọi người có thể thấy là những cái giọt mồ đã thấm đầm trên áo của các bộ chiến sĩ cũng như người dân thì mong những ngày tiếp theo sẽ không có những đám cháy tương tự xảy ra nữa Xin được gửi đến lời cảm ơn chân thành đến cả cán bộ chiến sĩ cũng như người dân đã tham gia phong chạy chữa cháy tích cực trong ngày hôm nay. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.